điều đang sáng lắm trong loài em cũng không trọn vẹn chẳng người đến sau hiểu rằng em đã sai nên làm điều ngược lại ngày trời mưa thấm nhìn nhau lạ lắm anh yêu ai rồi đùa đời đau hơn giày vò cô đơn từng dòng tiền đến vô tận trong hai bàn tay em lặng nhận ra sao thất ta mỗi lần em khóc ngã không đau bằng như lúc này sao ngoài trời mưa rất lâu chỉ biết tự trách mình làm mất lang ngồi nơi đây riêng quanh anh bao người chắc tình anh chẳng rung động chỉ vì yêu em mọi chuyện dường như đã đi quá xa tất cả giới hạn của anh nên điều gì đến sẽ đến em không thể níu tay anh níu tay anh nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt vì em có yêu gì chỉ toàn những lấy ưu tiên chỉ vì em vô tâm một điều đã sẵn lắm trong lòng anh em cũng không chọn rằng em đã sai nên làm điều ngược lại ngày trôi mưa thấm nhìn nhau lạ lắm anh yêu ai rồi buồn ai đau hơn giày vò cô đơn từng dòng tin đến vô tận cho hai bàn tay em lặng nhận ra sao tất cả mỗi lần em vấp ngã không đau bằng như lúc này mưa em khóc sao ngoài trời mưa rất lâu chỉ biết tự trách mình làm ơn anh rất lâu chỉ vì tự trách mình lỡ mất anh em mới biết mình đã sai